tiên, chúng ta hãy cùng vào mục đầu tiên xem xem điện năng là gì. Để trả lời câu hỏi điện năng là gì thì các con hãy cùng thầy tìm hiểu xem liệu dòng điện có mang năng lượng hay không. À, mời các con sẽ quan sát hình ở dưới đây và sẽ cho thầy biết xem là dòng điện thực hiện công cơ học trong hoạt động của các dụng cụ và thiết bị điện nào. Thầy nhắc lại, các con hãy trả lời cho thầy xem là trong các cái hình vẽ này hình vẽ này nồi cơm điện máy khoan máy bơm nước bàn là điện mỏ hàn và quạt điện thì các con hãy trả lời giúp thầy câu hỏi đầu tiên câu hỏi rất thú vị thôi và thực ra thì bằng cái quan sát bình thường các con cũng sẽ trả lời, được đó là dòng điện thực hiện công cơ học trong hoạt động của các dụng cụ và các thiết bị nào thầy nhắc lại nhá thực hiện công cơ học công cơ học ở đây là nó làm cho một vật nào đó chuyển động làm cho cái thiết bị điều nào đó chuyển động thì ở đây ta đơn giản thấy là dòng điện thì thường là làm làm cho biến khi có dòng điện chạy qua thì một số thiết bị nó sẽ làm quay cái cơ cấu nào đó của nó đơn giản nhất như con nhìn thấy ở đây đây là quạt điện cắm điện vào bật công tắc lên cái mát luôn mát luôn là do gì do cánh quạt quay cánh quạt quay là do cánh quạt được gắn với một bộ phận ở phía sau ờ, người ta gọi là rô to và khi có dòng điện nó sẽ làm cái rô to quay rô to quay thì như vậy dòng điện lúc này thực hiện công như vậy chúng ta tìm được một cái es la cual